Xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi với lại ờ, một cái ông này ờ, Ông ấy cũng ở người dưới miền Tây Tôi cũng là bạn của một cái ông bạn tôi là ờ, đang ngồi nhậu ấy Mấy anh em đang ngồi nhậu với nhau Thì ông ấy nói là một người hay đi chơi tài xỉu không dám nói là thợ thuyền gì cả Nhưng mà bây giờ ông ấy nói là có cái cách để nghe hột tài xỉu nhá Thì bây giờ ông ấy bảo ấy là có cách nghe như thế đúng không bây giờ tôi có bộ hột đây ở đây tôi nói luôn anh em hột này hột trợ tí nữa kiểm tra thì tôi sẽ kiểm tra cho anh em xem sau còn bây giờ đang trong cuộc nhậu nên tôi không tiện kiểm tra và bây giờ cái hột này tôi sẽ lắc thử mấy tay nếu như ông này ấy, ông ấy mà nói là ông ấy nghe được thì tôi sẽ gọi là thầy thợ được thầy được còn nếu mà không nghe được tôi chỉ gọi thằng thôi mặc dù ông này ông ấy hơn tuổi tôi mấy tuổi cơ được chưa Đấy, bây giờ tôi sẽ ờ, lắc thử cho ờ, ông ấy nghe và ông tôi lắc và ông ấy đoán lát nữa tự ông ấy lắc tự ông ấy đoán nhé và tôi đã khui mấy tiếng đầu rồi Đấy, cho uh, nghe quen đi hai tay này rồi ba tay nhá có tài có xỉu bây giờ ông ấy chưa bây giờ ông nghe được chưa cái này nó xỉu này xỉu đúng không rồi một hai bốn xỉu cái này tôi đánh tài cho nên đánh tài đúng không chết chưa chết một tiếng nhá hai một đúng không Giấy này tôi đánh xỉu. Cho nên anh xỉu rồi. 152 xỉu. ba tay thắng thua một trên này đánh tài trên đánh tài nữa rồi thua một tay nữa nhá cái này tôi đánh xỉu tôi đánh nhất nhị xỉu nữa rồi nhất nhị xỉu đúng không số uh, số số tám số chín số tám số chín rồi tám nước rồi cũng chuẩn đấy tôi chuẩn bị gọi, gọi ông là thầy đấy Gián này tôi đánh xỉu Nhất nhị xỉu nữa Rồi chín nước hai con nhị nhá Rồi khả năng gọi thầy thì tôi sẽ lắc hai tay nữa xong rồi thì cho ông ấy lắc Gián này tôi đánh xỉu xỉu này 129 xỉu này cái này tôi đánh tài tự ông mở rồi bây giờ tự ông lắc đi chuẩn bị tôi gọi ông bằng, bằng bây giờ tôi gọi ông là thợ rồi những này tôi nghe được hộp nó xe tôi nghĩ trong đây là khoảng 80 phần trăm là tài khui cho rồi 661 tài <clears throat> những này tôi nghe hộp nó đứng lại tôi nghĩ nó là xỉu hai ba bốn xỉu chuẩn bị có thêm sư phụ nữa rồi cái này tôi không kết tôi bỏ luôn à lắc tiếp bỏ lắc tiếp đi đó ờ, cái này tôi nghe hộp nó rang và nó xe cam nó nó nó vang lên tôi đánh đánh tài bốn năm sáu ơi. cái này ờ, tôi kết có một con nhất hoặc là một con nhị nhưng mà hai cái tiếng kia hai học kia đó là nó ra tôi nghĩ là hai học kia là nó sẽ tài rồi đủ tài rồi khi con nhất hoặc nhị nữa nếu đánh số tôi đánh số khoảng 12 13 11 12 13 rồi 11 luôn Giấy này tôi đánh xỉu 10 thì xỉu 10 tiếng này tôi không kết giang này tôi đánh nhất xỉu và bọt xỉu ít tiền thôi có xỉu rồi dáng này tôi nghe nó là có một con nhất một con nhị mà nó nó đá qua một con lục rồi nên tôi nghĩ là cái này khoảng từ uh, trung bình tôi tôi uh, không đánh không đánh cái này khui cho anh em xem xỉu nha đó dáng này uh, tôi đánh xỉu thôi ba con lục nhá rồi đã sai một tiếng rồi cái này tôi đánh tài nè chắc cú là tài trăm phần trăm là tài luôn rồi ok cái này tôi bỏ cái này tôi đánh tài tôi bỏ hết tiền tài luôn tôi đánh ngủ lục tài bảo đảm với anh em là trúng chắc rồi ngũ lục tài nhá tôi... khoan khoan đã tiếng này nhá bây giờ bảo là bỏ hết tiền nhá rồi bây giờ tôi sẽ khui tôi là người khui được chưa ngũ lục tài thôi rồi tài có có hai con ngũ tôi thua cái này tôi đánh xỉu rồi xỉu nhá tiếng này tiếng cuối nhá được chưa xong rồi mình lại tiếp tục mình ngồi nhậu bây giờ tôi sẽ rồi bây giờ tôi sẽ gọi ờ, không bây giờ tôi gọi là gì nhỉ không phải gọi ông nữa mà tôi gọi là thầy nhá bây giờ tôi sẽ gọi là thầy Đấy, tôi khẳng định và giới thiệu với anh em luôn đây là cái cách nghe hột tài xỉu và bây giờ tôi đã tin là hột tài xỉu có thể nghe được còn anh em nào mà không tin thì có thể ờ, liên hệ trực tiếp với lại ờ, vậy đây qua số điện thoại ở trên màn hình đây mọi người có thể liên hệ với qua số thầy qua số điện thoại này nhé xin à, cảm ơn tất anh em đã theo dõi clip này chào mọi người tôi anh em à, thầy với lại tôi sẽ chuẩn bị nhậu tiếp đấy